Âu thành viên si sắc, chúng tôi mang sứ mệnh bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam kiêu hãnh tự hào vượt qua gian khó xây nên những mùa xuân mang hạnh phúc đến mọi thành viên CMO thành viên xin sóc chúng tôi mang sứ mệnh bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam kiêu hãnh tự hào vượt qua gian khó xây nên những mùa xuân mà hạnh phúc đến mọi thành viên DCPMC giữ vững một niềm tin sáng tạo dồi dào nơi đỉnh gửi trao goes out. the end.